Hôm nay là đến lịch ờ, về nhà mới Dây xanh này là sẽ vào Bình Dương Hai ờ, cho con Loki với lại Lucky Không xích bao giờ cả cho nên là đang phá dây Arit ơi còn dây ờ, nâu là về ờ, Vĩnh Phúc chứ không phải là về hôm trước là nói nhầm là về Hòa Bình ờ, về Vĩnh Phúc người thì rất là khỏe đây, nhìn khung người của chúng nó đây cái khung người của hai con thì đều tốt khung người thì đều tốt một con lông dài hơn một chút một con lông ngắn hơn chút một con thì giống ở bên ờ, đằng ngoại nhiều hơn một con giống bên đằng nội nhiều hơn con dây xanh này là giống bên đằng ngoại nhiều hơn này Đó. hai con này thì cái lớp lông đệm của nó khá là dày nên là nhìn người của nó bây giờ là thậm chí là có rất ít lông cứng thành ra nhìn lông nó có một cái độ sơ sơ lông nhưng không phải mà do là nó đều là cái lớp lông đệm thôi chắc là bọn này chắc khoảng tầm uh, tháng rưỡi 4 tháng gì đấy thì sẽ nhìn thấy lông bóng vì cái tầm này khoảng tầm uh, nửa tháng nữa nửa tháng nữa là nó bắt đầu nó vào một cái đợt thay lông để nó sang cái lông uh, cho con bây giờ là lông chó sơ sinh con này thì có một cái uh, giải uh, một cái giải lẫn với lại lông trắng nhưng lớn lên là nó sẽ bay đó khi mà cái giải lông mà nó ở cái diện theo kiểu lông trắng pha lông đen như thế này thì lớn lên nó sẽ bay này còn nếu mà nó là một cái giải mà toàn lông trắng không ấy nó là một cái mảng lông trắng thì nó không bay được con này thì về sau khung chắc là tương đương nhau thôi ừ. già sổ lạ nhưng mà nó nghịch ngay chứ nó không có bị nhát chó Đấy, nhìn khung người của chúng nó năm ruồi thế hoa nó rụng hoa hoa nó rụng là ruồi nó bâu đó nhìn cái người của nó ừ, không cho gặm cái hoa kia lấy cái hoa ở trong miệng nó ra vì cái hoa đấy là không biết là nó như thế nào chứ cái cây này nó cũng không phải là cây lạnh lắm hoa nó rụng xuống tốt nhất là cứ lấy nó ra nhớ may nó có độc gì đó nhìn cái khung người của chúng nó chân trước chân sau nhìn nó chắc khung người khỏe đấy phá dây nhá đấy đầu gấu chả con nào sợ con nào mà thường ấy là những con mà đến cái cỡ này nó ở với nhau mà lúc trước nó bằng cân nhau bây giờ nó bé hơn là nó nghịch hơn nó có thể là nghịch ra mặt hoặc nó có thể nghịch ngầm hai à, con này cắn nhau nó nghịch thì nó đến một cái tuổi nào đấy thế cho nên là con chó nó đến ngày là phải cho nó về nhà mới này như thế ra đây cơ bạn Ừ. hơi tiếc đàn này nó có hai con thôi đó đến cái ờ, tầm này là con chó nó coi như là 80 ngày là là bắt đầu là nét nó khó nhìn hơn là cái tầm tầm tầm khoảng tầm 60 ờ, ngày năm mấy 60 ngày là nét nó nhìn là nó là dễ nhìn nhất khi mà trưởng thành lên là nó giống với cái giai đoạn đấy nhất giống với giai đoạn khoảng tầm 7 8 tuần nhất là khi con chó trưởng thành nhưng còn sau đấy nó lớn lên thì bắt đầu là cái tai của con chó nó phát triển trước nó sẽ to cái tai nó to nhìn cái mặt nó sẽ không đúng với cái nét khi nó trưởng thành nữa nhìn mọi người nhìn bây giờ nó đã có độ khác khác so với lại cái ở cái video ờ, mà khi xuống nó 50 ngày rồi bây giờ nó đã độ hơi khác khác rồi bởi vì tầm này nó 80 ngày rồi nhìn thì nó cũng vẫn là đẹp thôi nhưng mà nhìn nó sẽ không có uh, sát nét khi con chó nó trưởng thành cho nên là như bình thường người ta chọn chó chuyên gia người ta chọn chó là chọn ở trong khoảng chọn cái con chó là nhìn cái mặt của nó là trong khoảng từ 6 đến 8 tuần là vì như thế con ờ, dây nâu này là hôm nay là là cái tai của nó nhìn nó to hẳn. Nhìn nó ờ, con dây nâu nó nó khác hơn này. Vì cái ờ, kiểu mặt của con dây nâu này là cái mặt của nó theo kiểu là mặt nó gãy hơn. Là hôm nay nhìn nó khác hơn. Cái lúc bé này nhìn nó thay đổi nhiều hơn. Nhưng yên tâm là lớn lên thì nó sẽ theo cái kiểu mặt gần nhất với cái kiểu mặt lúc nó khoảng tầm tầm 7 8 tuần tầm này nó bắt đầu nó nó bắt đầu vỡ nét rồi vào giai đoạn vỡ nét rồi với chó cái đây thì khoảng tầm 10 ờ, tháng thì ờ, nó sẽ bắt đầu nó lại lấy lại cái nét của nó còn cái giai đoạn mà nó khác nhất là cái giai đoạn nó khoảng tầm 4 năm 6 tháng là nó khác khuôn mặt của nó nó phát triển theo uh, chiều dài nó chưa đến lúc nó phát triển theo chiều ngang thì thành ra là nhìn nó khác hai con này là mặt lớn lên là sẽ rất là đẹp đấy nô nhau này sứt mí này khi mà nhòm qua camera thì mới thấy này. bình thường nhìn thì không thấy đâu rồi từ từ rồi <laughs> đúng ít Ừ. à, nhìn cái chân sau của nó chân nó rất là khỏe nó đứng tự nhiên là hai chân của nó song song cả chân sau cả chân trước Rồi, tí nữa uống sau nhá. Ok, thật rồi, để cho nó nghỉ một tí rồi chờ chờ ship đến là là cho nó đi. có một con nhá để ý nhá một con nó đi trước rồi còn một con chỉ mấy hôm là nhìn người nó sẽ phỏng hẳn luôn vì nó không bị mất sức nó có hai con mà nó nô ấy thì là nó mất sức nô là một con kia nó ăn nó không ấy cả mặc dù nhiều hôm trông không nổi làm sao mà trông được nếu mà như bọn này đến tầm này ấy, là cho ăn là phải chia ra mỗi con bát rồi một con ăn trong một con ăn ngoài tức là là không được để cho bởi vì nếu không nó sẽ ăn rất nhanh và nó sang nó ăn ở phần bát con khác con này hoặc là nó còn bố láo theo kiểu là bát của nó ăn mấy miếng thôi để đấy sang ăn tranh bát kia sau đấy rồi nó mới quay lại nó ăn bát của nó đó nhìn cái khung người của nó một con đi trước ờ, để bay vào ờ, thành phố hồ chí minh rồi về bình dương còn con này là sẽ về Vĩnh Phúc còn một con thì nó đỡ rối hai con thì nó cứ rối nó tranh nhau một con thì nó quay cái khung của nó hai con này thì đợt này là bắt hơi muộn là bởi vì nó trúng vào cái đợt ờ, nghỉ lễ ai nhìn cái màu mảng chân của nó này ừ. cổ chân này và cái chân sau này khung của chúng nó rất là khỏe đấy người nó cân đối và nhìn cái lông ở trên trên người nó này nhìn nó rõ này lông bây giờ là nó toàn là lông đệm thôi và lông nó đang bẩn vì cho con nó nô nhau nhưng mà kể cả lông nó có sạch đi chăng nữa thì nhìn nó cũng chỉ thấy lông đệm của nó thôi lớp lông đệm của nó dày những con lông đệm dày như này khi thì khi mà lớn lên nên là cái lông ở trước cái chất lông của chúng nó sẽ ngắn nhìn con chó là lần đầu tiên nó ra một cái chỗ lạ nhưng mà nó không có cái kiểu là nó không có cái kiểu sợ sệt e ngại gì cả mà nó sẵn sàng và nó tìm hiểu ngay cho nên là khi cái con chó con mà nó về nhà mới ấy, là nó sẽ ngay lập tức nó bắt nhịp ngay nên nó không có e ngại cái gì cả ngay lập tức nó bắt nhịp ngay mà nó về nhà mới có thể hôm trước hôm sau là nó đã bắt đầu nó sủa trong nhà rồi ừ, hít hít người người cẩn thận em muốn đi vệ sinh đấy nhìn dáng người à đấy sợ nét chưa ừ. đấy nhìn cái ngang mặt của nó thì vẫn nhìn vẫn nhận ra nó lúc bé đúng không nhận ra lúc lúc bé bây giờ là là tầm này bắt đầu bắt đầu là nó vỡ nét mặt rồi nhưng mà bây giờ nhìn ngang là vẫn nhận ra này nhưng bây giờ mà nhìn chính diện là nhìn là nó khác rồi vì nhìn chính diện là cái tai của nó nó phát triển trước là cái tai của nó nhìn nó to nhìn ngang thì vẫn nhận ra được ngay nhận ra được cái so với lúc nó khoảng tầm 50 ờ, ngày năm mấy ngày nhưng mà nhìn thẳng thì là nhìn nó nét nó đã khác nét rồi Ok còn cái đàn ờ, sau cái đàn này thì còn cái đàn 6 con uh, ờ, 3 ngày nữa là sẽ có video để có thể chọn và đón xó luôn được Đàn này là nó nhớ lịch ra chứ không là đàn này phải về nhà một tuần trước rồi Nhớ lịch nên là đón lùi lại